bài tập số 1 của cô giáo như sau. Viết số thích hợp vào ô trống. Ở đây, cô có tổng hai số, hiệu hai số và yêu cầu của chúng mình là đi tìm số lớn và số bé. Ở cột số 1, các con thấy tổng hai số là 318, hiệu hai số là 42. Chúng mình tìm số lớn bằng cách nào? Đó là chúng mình lấy tổng 318 cộng 42 rồi đem chia cho 2 ta được Kết quả như sau. Chúng mình cùng tìm. Như vậy, ở đây cô sẽ tìm được số lớn bằng cách lấy 318 cộng 42 rồi chia 2. Cô được kết quả là 180. Khi tìm được 180 là số lớn rồi, cô lấy 180, cô trừ đi 42, cô sẽ được số bé là 138. Vậy cô đã tìm được số lớn, số bé khi biết tổng và hiệu của hai số rồi. Sang cổ số 2, 1 1945 và hiệu là 87, tổng là 1945. Ta tìm số lớn như sau. Ta lấy số lớn cộng với, cô xin lỗi, ta lấy hiệu. Cô xin lỗi các con, vừa rồi các con nhìn ở đây chúng mình có tổng hai số là 1945, hiệu của hai số là 87 Cô sẽ lấy tổng là 1945, cô cộng với hiệu là 87, rồi cô chia đôi, cô được kết quả là 1016, chính là số lớn. Bây giờ cô sẽ lấy tiếp số lớn là 1016, cô chia cho 87, cô trừ đi 87, cô sẽ được kết quả là 929. Cô nhắc lại, cô lấy số lớn là 1016, trừ đi 87, cô được số bé là 929.